Ban đầu thì chỉ có một thôi, đang dần lên mức một trái 25 và một trái rưỡi và tài xỉu đang niêm yết ở mức hai trái rưỡi và đang nâng lên từ từ hai trái 75 và chắc chắn ở ngoài nó sẽ báo cho anh em hai trái 75 hoặc là ba thôi để tỷ lệ Ok, ờ, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh Tướng uh, ờ, soi kèo cũng như uh, Trịnh Tướng bóng đá thì cái ngày 4 trong khổ ngoạn Anh có rất nhiều trận đấu hay và hấp dẫn thì mình cũng đã phân tích và nhận định cho anh em rồi. còn điểm lại cái ngày hôm qua thì chúng ta hút được những cái mã kèo trong cái những cái trận đấu ví dụ như Real Madrid nè, đấy hoặc là Juventus hoặc là Lazio mà chúng ta hút được cái vị tỷ số 1-0 uh, ờ, cho Juve nữa anh em đó thì uh, anh em nào mà chưa có cái trang chơi hoặc là chưa có hội nhóm chơi hiệu quả thì cứ liên hệ qua Facebook của mình mình hướng dẫn cho anh em cái cách đăng ký uh, để được tham gia nhóm thì chúng ta hiệu quả hơn chúng ta sẽ chơi uh, ok hơn và trong cái vòng 22 ngoại hạng Anh thì có rất nhiều cặp đấu hay uh, và ngoài uh, cái cặp đấu uh, Arsenal thì cái cặp đấu giữa Chelsea và Crystal Palace à, xin lỗi Manchester United và Crystal Palace thì được rất nhiều anh em quan tâm bởi vì sao bởi vì quỷ đỏ đang có phong độ cực kỳ à, cao trong khoảng thời gian vừa qua à, sau một cái màn trình diễn tương đối ấn tượng và các cầu thủ thi đấu à, dần tìm lại cái phong độ của mình và à, với à, huấn luyện viên Erik ten Hag thì ông ta cũng đang dần dần à, chiếm được cái cảm tình từ người mộ và cũng như À, phòng thay đồ và đặc biệt là những chiến thuật của huấn luyện viên Ten Hag à, phát huy hiệu quả hiệu quả đối với huấn luyện viên à, đối với các cầu thủ mà United và cũng như có những chính sách chuyển nhượng tương đối tốt à, thành ra thì các cầu thủ Manchester United được cái vị trí rất là cao trên bảng xếp hạng thì cái kèo nào à, là cái kèo chúng ta dễ chơi nhất và kèo nào là kèo an toàn nhất thì anh em xem hết video mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em để chúng ta có nhìn khách quan và chúng ta có thể vào kèo à, một cách ok nhất thì điểm qua hiện tại ở trên bảng xếp hạng thì rõ ràng cái vị trí thứ tư là cái vị trí mà từ đầu mùa đến giờ à, từ đầu mùa mà huấn luyện viên TH chưa cập bến rõ ràng à, một cái vị trí mà không ai dám nghĩ tới à, ở thời điểm hiện tại à, với cái khoảng cách à, với được 39 điểm và hoàn toàn nằm trong cái à, nhóm dự cúp à, C1 châu Âu à, chỉ cần à, Manchester United à, thi đấu tốt từ đây đến giai đoạn cuối mùa giải thì cái vị trí cao à, còn sẽ cao hơn đó bởi vì cái khoảng cách của họ cũng với cái vị trí thứ hai là cũng không à, quá cao anh em đó thì uh, sau 20 vòng đấu họ được 39 điểm mà hiệu số đang dương 7 và thi đấu ngày càng tốt dần lên ở ờ, trong khi đó uh, ờ, tom Palace thì đang đứng vị trí thứ 12 sau 20 vòng đấu được uh, à, 20 vòng đấu được 24 điểm và kể từ khi huấn luyện viên Patrick Vieira uh, dẫn dắt uh, tom Palace thì uh, ông ta cũng uh, tuy là cái à, lối đá tốt hơn một tí thôi nhưng mà để cạnh tranh được cái vị trí cao như mà xếp hạng thì thực sự rất là khó và Crystal Palace cũng còn rất nhiều điều phải làm đặc biệt là cái vị trí à, đặc biệt là những cái chính sách trên thị trường chuyển nhượng thì rất là im im ắng à, không có đầu tư nhiều cho nên cái vị trí thứ 12 cũng à, hoàn toàn là đúng thôi à, xét về cái phong độ thì anh em thấy là trong những trận gần đây trên mọi đấu trường thì họ chỉ mới thua à, Arsenal à, trong cái cuộc ngoại Anh với tỷ số 3-2 thôi à, thua thua ở những cái phút cuối thôi đó còn lại thì anh em thấy cái phong độ cực kỳ cao cực kỳ cao trong khoảng thời gian vừa qua và trận đấu gần nhất trong vòng cúp liên đoàn thì Manchester United cũng đã thắng nhàn 2-0 trước Nottingham Forest và đặt cái chân vào cái uh, trận chung kết đó À, trong khi đó bên Crystal Palace thì cái phong độ không thật sự ổn định trong suốt thời gian vừa qua. Họ chỉ mới được có một trận thắng trước đối thủ yếu ở Monmouth mà thôi. Còn lại thì đa số toàn hòa và thua và cũng đáng khen nhất thì họ cũng có một cái trận hòa gần nhất trong cái trận lượt đi trước Manchester United trên sân nhà của mình khi ờ, đây là cái trận đấu mà Manchester United đá không thực sự tốt không thực sự tốt và uh, anh em thấy là uh, cái trận đấu này thì uh, rõ ràng uh, rõ ràng có rất nhiều sai lầm uh, tuy nhiên thì hôm nay chắc chắn cái trận lượt về thì trận lượt đi thì uh, <coughs> gần nhất anh em ở gần đây thôi gần đây thôi và tiếp tục quay trận lượt về rồi chắc chắn đá trên sân nhà thì uh, huấn luyện viên eric Ten Hag sẽ có những cái bài toán À, để khắc phục cái điểm yếu ở trong cái trận lượt đi ở trận lượt đi thì vẫn còn có à, Eriksen đó và vẫn như cái đội hình cũ thôi nhưng mà hôm nay thì khả năng uh, có một vài cái sự thay đổi uh, cái trên hàng công uh, chắc chắn tân binh uh, sau màn trình diễn tốt đã qua vẫn được đá chính và trong đó uh, cái thay đổi lớn nhất đó là vị trí của Fred đó vị trí của Fred ở trong khi đó bên phía của uh, Sittamalet uh, hôm nay hành quân đến sân của sân Old Trafford thì uh, không có không có sự phục vụ của à, một vài cái nhân tố ví dụ là ở trong cái trận hòa trận trước nè ví dụ như là uh, Onson Edoga đấy Onson Edoga này đấy Onson Edoga có nha anh em đó có có một cái sự thay đổi nhẹ thôi đó là Philip Mateta à, đá tấn công đấy và kéo ông này xuống đó thì đây là sự kéo ông này lên so với trận trước đó còn lại thì đa số đa số là à, hôm nay thì vắng mặt wifi Yahoo để vắng mặt wifi Yahoo Yahoo thì à, à, anh em thấy là hôm nay bỏ khỏi khả năng ra sân đấy bỏ ngỏ khả năng ra sân cho nên nếu mà không có Yahoo thì cái hàng công à, cái hàng công của Sigma sẽ à, sẽ yếu đi rất là nhiều sẽ yếu rất là nhiều à, còn lại thì à, về cái vấn đề nhân sự thì bên phía Manchester United bắn đi cầu thủ rất là quan trọng đó là Christian Eriksen bị chấn thương à, nghe nói chấn thương hết mùa và có sự quay trở lại của Diogo Dalot và cũng như Scott McTominay đó tuy nhiên thì anh em thấy là với uh, những gì uh, System Palace đã thể hiện uh, đặc biệt là khi System Palace đá trên sân khách đó, thì uh, anh em thấy rõ ràng cái thành tích trên sân khách của System Palace uh, không thực sự tốt không thực sự tốt uh, đá sân khách thì à, mới có một cái trận à, mới có một cái trận thắng Bournemouth thôi còn lại là thua với Chelsea nè và phong độ gần đây á toàn hòa và thua thôi tuy nhiên thì em cũng à, cần phải điểm qua trong vài trận gần đây thì Southampton Palace đang có vẻ như họ à, bớt bị thủng lưới nhiều đi rồi đó bằng chứng là trong 3 trận đấu qua thì họ thủng lưới cũng khá là ít và với những à, cái kết quả mà gần đây Man United à, thi đấu rất là nhiều trên mọi đấu trường thì rõ ràng à, để anh em chơi cái kèo tài này thì mình thấy cũng khá là hợp tại sao tại sao hồi hộp anh em ở à, tại vì vừa mới à, đá cúp liên đoàn vừa mới đá à, cúp FA nữa sau đó quay trở lại ngoại hạng Anh gặp chính đối thủ này nữa và chính có đối thủ này cũng đã cầm chân được Man United một một trên cái sân nhà của mình rồi cho nên à, cái trận đấu này à, cái kèo tài xỉu anh em phải đợi vào trận xem à, nó đá như thế nào chúng ta hãy chơi đấy à, và hiện tại thì cái tỷ lệ kèo trong cái hiệp 1 á, là đang nghiêng về đội chủ nhà chấp nửa trái và tài xỉu đang niêm yết ở mức 1 đấy à, và à, ờ, kèo chính thì đang chấp 1 trái 25 và đang nâng dần à, lên ban đầu thì chỉ có một thôi đang dần lên mức 1 trái 25 và một trái rưỡi và tài xỉu đang niêm yết ở mức hai trái rưỡi và đang nâng lên từ từ hai trái 75 và chắc chắn ở ngoài nó sẽ báo cho anh em hai trái 75 hoặc là ba thôi để tỷ lệ à, nó khó thì anh em à, dễ thua hơn và anh em đánh trên trang thì tỷ lệ nó thấp hơn một tí thì à, nó sẽ dễ cho anh em có sự lựa chọn và kèo này đặc biệt là anh em có thể đi cái kèo tài gốc À, đi cái kèo tài gốc mình thấy khá là ok đó à, và tiếp theo nữa là anh em à, đợi vào trận kèo nó hạ xuống còn nhẹ nhẹ nhích nhẹ xuống chấp một thì anh em vào chủ nhà luôn vào chủ nhà luôn khá là ok còn tài xỉu thì xem thế trận đá như thế nào nó có đôi công hay không đấy thì chúng ta hãy chơi thì nó sẽ an toàn hơn đó và tuy á, là ở à, cái lượt đi nó một một như lượt về thì à, MU được đá trên sân nhà và mình thấy là chắc chắn họ sẽ công ngay từ đầu luôn và à, cái kèo này á thì à, nếu vào trận nó đá công mà đá công mạnh đấy thì à, vào trong hiệp 1 thì anh em có thể nằm đội chủ nhà luôn cho chắc đúng không anh em đó thì à, nói chung là cái kèo chính thì mình chưa chốt đâu bởi vì có đội hình ra sân mới ok và à, biết có cái ra hai hay không đó, biết có ra hai hay không còn gì xét về cái mặt phòng ngự thì à, à, rõ ràng à, MU đang thể hiện một bộ mặt phòng ngự rất tốt với cái bộ đôi ở bộ đôi Rafael và cũng như Martinez đang à, đá rất là hay đá rất là hay giảm giảm tải cho ở ờ, cái à, tuyến trên rất là nhiều ờ, và đặc biệt là hôm nay ờ, Fred ở trong giờ gần đây được vào sân từ ghế dự bị thì Ờ, cái thể lực nó tốt hơn và à, đá cũng tương đối tốt để trong khi đó hàng công thì Anthony cũng có Rashford là đang có phong độ cực kỳ cao và đặc biệt là số 8 Bruno Fernandes này chưa kể tân binh Veros đang hòa nhập rất là nhanh thì ờ, rõ ràng chắc chắn cái trận đấu này thì anh em nằm cái kèo MU là từ hòa cho tới thắng đó cho nên trước tiên em nằm kèo MU trước cái đi để vào xem cái lối đá như thế nào thì chúng ta nên chơi kèo tại hai xỉu đó, còn không nếu nữa chơi mỗi cái kèo này thôi và đặc biệt chúng ta tiếp tục chơi kèo đánh góc trong cái trận đấu này và chúng ta chơi cái kèo rung thì anh em để chơi kèo gốc được cái kèo gung và có những cái mã kèo chuẩn khi vào trận đá thì anh em cứ liên hệ qua Facebook của mình mình sẽ hướng dẫn cho em cách đăng ký cũng như tham gia nhóm mình chơi nó sẽ hiệu quả hơn đó thì ngoài ra thì có cái chương trình đồng hành cùng anh em à, mình đăng trên à, cái Facebook của mình nha đó đăng trên cái Facebook của mình thì à, anh em nào chưa xem anh em có thể lên à, à, trang Facebook anh em gõ tìm kiếm à, kèo bóng Trịnh tấn thì nó sẽ ra cái à, trang cá nhân của mình đấy trang cá nhân của mình thì có các chương trình đồng hành cùng anh em trong năm 2023 à, anh em có thể à, vào xem chi tiết à, dành cho những cái thành viên mới à, mới tham gia à, muốn tham gia vào nhóm mình đấy đây đó thì anh em có thể vào xem cái thể lệ chương trình và anh em inbox mình để biết thêm chi tiết mình sẽ hướng dẫn cho anh em đó và anh em xem xong nhớ để lại cho mình cái like cái đăng ký kênh và bình luận ở bên dưới với cái trận đấu lượt về này thì Man United có thắng được Sheffield Palace hay không là vẫn bị cầm hòa nữa và với cái lợi thế sân nhà Manchester United có uh, có uh, lấy cái lợi thế đó để làm động lực để có một trận thắng hay không nên bình luận để mình có động lực mình lên tiếp những video chất lượng hơn và ờ, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ follow trên fanpage để mình có động lực lên những video tiếp theo ok xin chào và hẹn gặp lại anh em